Trời ơi mấy bạn ơi, bạn biết sao không? Con cam nó nghe mình sắp đem nó đi cho nên nó trốn trong tủ quần áo nữa bạn <laughs> Trời ơi là trời Nằm im trong đây cứ như là đây là căn nhà bí mật của nó vậy đó Rồi cam ơi, thôi đừng có buồn Xa nhau một tuần thôi là gặp lại ha Rồi nhìn nhìn cái ánh mắt của nó nè bạn Do là cái ánh sáng chiếu vô mắt nó cho nhìn cái mắt nhìn ghê vãi Rồi rồi bắt bắt bắt bắt nó Ok, cam đã được bỏ vào trong uh, gọi là quả cầu Pokemon rồi bạn ơi Đóng lại <laughs> Cam ơi cam ơi cam à rồi xong nó buồn mình rồi bạn ơi nó quay mặt vô trong nó không thèm nhìn mình rồi ôi cam ơi tạm biệt cam nha nhớ cam lắm luôn á one hour later làm gì vậy <laughs> ok bạn ơi coi như là bây giờ bọn mình đã đến được uh, gọi là tiệm spa để cho thú cưng rồi và có lẽ sắp tới chúng ta sẽ phải xa bé cam khoảng uh, một tuần các bạn ạ à. đấy các bạn hãy nhìn cam đi một tuần nữa chúng ta không được gặp cam đâu đấy <laughs> ok thật là rất là thinh nhớ nó luôn nhưng mà thôi phải đem đi gửi rồi cam sắp đi rồi cam bị ẩm đi rồi các bác ạ à. <laughs> vào được không? Ok bạn ơi thì coi như là cam đã gọi là à, được à, gọi là bỏ vào trong à, chuồng rồi <laughs> cam coi như là phải xa mình và sammy một tuần rồi bạn ơi không biết là cam có buồn hay không nhưng mà mình rất là buồn các bạn ạ à. rất là nhớ nó luôn nhưng mà thôi đi xa mà đâu có thể nào mà đem nó theo được cho nên là phải gửi nhờ Ok các bạn ơi, thì uh, các bạn thấy đây là hai diễn viên của chúng ta Một người thì sẽ đóng vai là Phất Boy đẹp trai Một người sẽ đóng vai là cha của Phất Boy <laughs> Ok bạn ơi, hôm nay Phong sẽ đóng vai là Phất Boy các bạn ạ à. Mình sẽ đóng vai Phất Boy, hiểu không? Đấy Mình sẽ... À, à, thôi mình không đóng nữa đâu, mình về nhà đi Mình không đóng nữa, mình không đóng <laughs> oh. <coughs> hello mấy anh em nhá thì uh, hôm nay mình xin giới thiệu với anh em uh, một cái uh, loại xe rất là xịn đây chính là xe Audi các bạn ạ à. đó bạn biết xe của ai không xe xe của mình đấy mình mới vừa gọi là mua được đấy ghê chưa Ngồi. chung thì à, tiết kiệm à, mấy tháng trời à, ăn mì gói kiểu cũng mua được ghê không? mà mẹ mì xe của tao vậy? Hey, mấy bạn ơi đang diễn thì bỗng nhiên trời mưa các bạn ạ à. đó trời đổ cơn mưa vậy cho nên là bọn mình phải chui vô trong xe để ngồi nấp mấy bạn ạ à. <laughs> ông dịch ông ngủ luôn rồi <laughs> ủa dịch buồn ngủ lắm hả dịch mưa hả tạnh ơi tạnh ơi ơi chuẩn bị quay này được cái cha trôi hết trang điểm à. football buồn ngủ quá football buồn ngủ <laughs> ok các bạn ơi các bạn nhìn kìa bên kia là mèo simi các bạn ạ à. nhìn hơi creepy pasta chứ <laughs> nhưng mà mèo simi hiện tại đang đứng ở ngoài trời mưa các bạn ơi đó rất là tội cho mèo simi luôn chứ các bạn đừng quên là hãy ủng hộ cho mv lần này nha đây các bạn xem đây sẽ là cảnh mà hai chiếc xe va vào nhau đấy đang tiến lại gần mèo simi đang bị mất thăng bằng ơi ôi ôi sao không té ủa sao nó không té ủa sao nó không té vậy Rồi ok bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau diễn lại cảnh tung đợt 2 nha Đợt 1 hay fail Đi nào Ôi, cảm thấy giác sợ các bạn ơi Ôi ôi ôi ôi ôi Ôi ôi ôi ôi ôi, rồi rồi rồi rồi No Ôi có té chưa? Vẫn chưa té Tông hai lần chưa té rồi Tông hai lần vẫn chưa té Ok, lần thứ ba bạn ơi Hy vọng lần này sẽ thành công Cố lên Simi Cố lên phải té thật là thật <laughs> đúng rồi đúng rồi đúng rồi té té té đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi ui rồi xong oh my god đây là vùng vùng gai bạn ơi cái này là gai đó trời ơi chết sim rồi rồi xong gai đâm oh no rồi xong té xuống ruộng sim ơi có sao không sim có sao không trời ơi đâu không sim đâu không sim gai gai đâu không sim cẩn cẩn thận nha đứng im nha coi chừng gai gai gai đâm á đứng im nha đứng im đứng im ráng ngay ráng ngay đứng im đứng im cái này là gai cây mắc cỡ đó là gai nhiều lắm ờ, Ủa liên quan đến tôi cô lái xe tôi vào xe tôi mà có xe tôi thì sao ai biết đất ơi cô chủ ra xem coi chuyện gì xảy ra nè đụng xe vào người ta không khắc phục cho người ta đừng nói chuyện nữa à, dạ em xin lỗi em sau bây giờ xe em không gì đó rồi bây giờ để em về rồi tí nữa thì bạn đánh sẽ mang xe về nhà quê nhắn mày ơ sao rồi té luôn khó bạn ạ à. các bạn coi nè dơ hết trơn rồi Hy sinh gì nghệ các bạn nhìn như này đâu nhìn tôi nè Nhìn quốc à? Tôi cứu bà cho nên tôi cứu bà cho nên tôi bị té đó cái chân mà nó phèn, nhớ là phèn luôn mọi người chân chân nè cúc sinh ê ê ừ. ủa bán trứng gà em ờ, dạ em bán trứng gà anh ơi nhiêu quả thế trời quả 10 ngàn rồi trứng vịt ngon thế ủa, trứng vịt ha. thôi để dành ăn nha em không mua trứng vịt đâu mấy bạn ơi mấy bạn biết gì không sau khi diễn xong thì người của phong đã dơ hèm luôn rồi nhìn đôi giày của phong này cát không luôn trời kỳ này phải kêu đạo diễn ờ, đền bù <laughs> mọi người ơi đi coi trình thấy nha <laughs> có chàng trai đang chà giày bên sông mày mà rớt cái giày tao xuống sông là mày chết á giày <laughs> dơ hết rồi bạn giày có giày cũng dơ không biết trả bao giờ mới xong các bạn à quên cầm lộn giày dịch rồi <laughs> đổi đổi đổi chèo bên kia đổi chèo qua bên kia đi chết ơi mạnh tay lên bình tĩnh đi chiếc thuyền ngoài xa qua vòng cầu rồi xong chuẩn bị rồi rồi rồi rồi rồi tí nữa bà <laughs> đi ra giữa khúc kia luôn <laughs>